cha mẹ còn ở nhân gian thì phần con chẳng hỏi han gì lúc cha mẹ lìa xa chân thế khóc với quỳ cũng chẳng còn mẹ đâu lúc cha mẹ còn sống không thương mặc mẹ cha lầm lũi một mình con thì nhiều mà cứ đúng thân ra biết phải làm sao Con ra đời mẹ phải chăm lo Mẹ già đi con chẳng nuôi mẹ Khi còn mẹ thì chẳng bao hiếu Mất đi rồi chẳng còn mẹ đâu Ai còn mẹ ở chốn nhân gian phần làm con phải biết quý trọng đừng phụ lòng để cho mẹ khóc để mẹ buồn hai hàng lệ tuôn rơi lúc có tiền đừng có ăn chơi mà hãy lo phung dưỡng mẹ già ơn sinh thành này chưa bao đáp để cha mẹ mỗi ngày được vui trên thế gian Chẳng một ai tốt nhất bằng mẹ Dù làm gì thì hãy ghi nhớ Nghĩa sinh thành cao nhất cả đời ta Dù làm gì Khi cha mẹ còn ở nhân gian thì phần con chẳng hỏi han gì lúc cha mẹ lìa xa chân thế khóc với quỳ cũng chẳng còn mẹ đâu lúc cha mẹ còn sống không thương mặc mẹ cha lầm lối một mình con thì nhiều mà cứ đun đới ôi thân gia biết phải làm sao con ra đời mẹ phải chăm lo Mẹ già đi con chẳng nuôi mẹ Khi còn mẹ thì chẳng bao hiếu Mất đi rồi chẳng còn mẹ đâu Ai còn mẹ ở chốn nhân gian Phần làm con phải biết quy trọng Đừng phù lòng để cho mẹ khóc Để mẹ buồn hai hàng lệ tuôn rơi Lúc có tiền đừng có ăn chơi Mai lo phung dưỡng mẹ già Ơn sinh thành này chưa bao đáp Để cha mẹ mỗi ngày được vui trên thế gian Chẳng một ai tốt nhất bằng mẹ Dù làm gì thì hãy ghi nhớ Nghĩa sinh thành cao nhất cả đời ta Dù làm gì thì Khi cha mẹ còn ở nhân gian thì phần con chẳng hỏi han gì lúc cha mẹ lìa xa chân thế khóc với quỳ cũng chẳng còn mẹ đâu lúc cha mẹ còn sống không thương mặc mẹ cha lầm lối một mình con thì nhiều mà cứ đun đới ôi thân già biết phải làm sao đời mẹ phải chăm lo Mẹ già đi con chẳng nuôi mẹ Khi còn mẹ thì chẳng bao hiếu Mất đi rồi chẳng còn mẹ đâu Ai còn mẹ ở chốn nhân gian Phần làm con phải biết quy trọng Đừng phù lòng để cho mẹ khó, Để mẹ tuôn rơi lúc có tiền đừng có ăn chơi mãi lo phung dưỡng mẹ già ơn sinh thành này chưa bao đáp để cha mẹ mỗi ngày được vui tìm trên thế gian Chẳng một ai tốt nhất bằng mẹ Dù làm gì thì hãy ghi nhớ Nghĩa sinh thành cao nhất cả đời ta